Văn bản thông tin là loại văn bản chủ yếu dùng để cung cấp thông tin về mọi lĩnh vực trong đời sống, bao gồm tự nhiên và xã hội. Đặc điểm, nội dung của văn bản thông tin là cung cấp những thông tin khách quan về các chủ đề, sự kiện, quá trình, các yêu cầu, quy định. Ngôn ngữ chính xác, cụ thể, đơn nghĩa, có những từ ngữ mang tính chuyên ngành, kỹ thuật có kết hợp sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ giúp người đọc dễ tiếp nhận và ghi nhớ thông tin. Thể loại gồm có báo cáo, bản tin, thông báo, quảng cáo, diễn văn, bài phát biểu, văn bản nội quy, văn bản hướng dẫn nơi công cộng. Các thể loại được thể hiện dưới nhiều dạng thức khác nhau, nói, viết, đa phương thức. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi à, phân tích văn bản tham khảo nội quy khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư. Sau khi đọc văn bản tham khảo này, chúng ta sẽ trả lời hai câu hỏi. Câu 1. Vì sao văn bản trên được xem là văn bản nội quy hướng dẫn nơi công cộng? Câu 2. Khi soạn văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn, việc dự tính được những hành vi không mong muốn có thể xảy ra nơi công cộng có ý nghĩa như thế nào? chúng ta trả lời câu 1. Văn bản trên được xem là văn bản nội quy, hướng dẫn nơi công cộng vì văn bản đã đáp ứng được yêu cầu về cấu trúc, nội dung, thể hiện rõ những hành vi cần thực hiện, không được thực hiện trong không gian công cộng và phù hợp với quy định của cơ quan, tổ chức, ban hành cũng như quy định của pháp luật. Câu 2. Khi soạn văn bản nội quy, hướng dẫn, việc dự tính được những hành vi không mong muốn có thể xảy ra nơi công cộng có ý nghĩa rất quan trọng. Việc dự tính hành vi không mong muốn xảy ra ở nơi công cộng giúp cơ quan chức năng kiểm soát được các tình huống có thể xảy ra, chuẩn bị được các biện pháp đối phó khi cần thiết. Định hướng về phương pháp viết Trước khi viết, chúng ta phải xác định mục đích, đối tượng lập dàn ý, xác định các nội dung chính, lựa chọn từ ngữ quan trọng, lựa chọn phương tiện phi ngôn ngữ và dự kiến cách trình bày. Trong khi viết, đảm bảo bố cục của văn bản thông tin, viết tên văn bản ngắn gọn, diễn đạt các nội dung rõ ràng, cụ thể, sắp xếp các nội dung theo thứ tự hợp lý. Sau khi viết, chúng ta phải xem lại và chỉnh sửa. Thực hành viết chúng ta sẽ viết một văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng. Chuẩn bị viết chúng ta sẽ xác định cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm, viết nội quy hướng dẫn, xác định đối tượng người đọc và thực hiện nội quy hướng dẫn, xác định mục đích của văn bản nội quy hướng dẫn, tìm ý lập dàn ý. Tên của tổ chức ra thông báo được viết ở góc trái phía trên của văn bản. Tên của bản nội quy nêu rõ không gian, công cộng và nhóm hành vi được yêu cầu, nội quy sử dụng thư viện, hướng dẫn sử dụng thang máy, nội quy tham quan bảo tàng, được viết bằng chữ in hoa, khổ lớn. Lời dẫn là một câu dẫn dắt vào nội dung cụ thể của nội quy hướng dẫn. Các mục nêu rõ các yêu cầu, quy định của tổ chức, các hành vi cần được thực hiện. Mỗi mục thường được đánh dấu bằng các ký hiệu như số thứ tự, gạch ngang, đầu dòng. Bây giờ chúng ta sẽ viết viết à, văn bản theo các ý đã lập. Đây là bài viết tham khảo về nội quy của trường trung học phổ thông nào đó. Ở đây cô lấy ví dụ như trường học phổ thông A. Có thể có những cái tên trường khác nhau. Chúng ta thay tên trường vào cái chữ A này nhé. Ví dụ như trường trung học phổ thông Tứ Kỳ hoặc trung học phổ thông Cẩm Giàng, Ninh Giang, Nam Sách gì đấy. Nội quy quy định của thư viện trường trung học phổ thông A. Thư viện trường Trung học phổ thông A yêu cầu các cán bộ, nhân viên, học sinh trong trường khi đến thư viện cần thực hiện nghiêm túc các nội quy quy định sau. Một la mã, nội quy chung, một nhỏ yêu cầu bắt buộc xuất trình thẻ cán bộ, học sinh và check-in qua đầu đọc mã vạch tại cửa ra vào. Tuân thủ các nội quy quy định của thư viện về tra tìm tài liệu, đọc, mượn, truy cập tài liệu, giữ gìn cơ sở vật chất, trang thiết bị phải giữ gìn tài liệu, trang thiết bị, tài sản, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa trong ăn mặc, giao tiếp tại thư viện. Không được dùng thẻ của người khác và không cho người khác sử dụng thẻ của mình. Không được làm hư hại, xáo trộn tài liệu, tài sản, không tự ý thay đổi các chương trình liên quan đến phần mềm trên máy tính, không tự ý sao chụp tài liệu dưới mọi hình thức, không được truy cập thông tin có nội dung không lành mạnh, sử dụng khai thác truyền tải các nguồn tin bất hợp pháp gây hại cho lợi ích quốc gia. Trước khi chuyển công tác, đối với cán bộ nhân viên hoặc trước khi ra trường đối với học sinh cần phải trả các tài liệu, sau đó được cấp giấy xác nhận đã trả hết sách thư viện. Học sinh phải học chương trình hướng dẫn sử dụng thư viện mới được sử dụng tài liệu tại các phòng của thư viện. 2. Trường hợp bị mất thẻ Đối với học sinh cần phải làm đơn xin cấp lại thẻ có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, sau đó xin xác nhận tại thư viện để được cấp lại thẻ. Đối với cán bộ nhân viên cần làm đơn xin cấp lại thẻ có xác nhận của hiệu trưởng, sau đó xin xác nhận tại thư viện để được cấp lại thẻ. 3. Các hình thức xử lý vi phạm nội quy 3.1 Trường hợp vi phạm nội quy thông thường Tự ý mang sách của phòng đọc về nhà, thu thẻ, tước quyền sử dụng thư viện trong thời gian 6 tháng quá hạn. Sách giáo khoa 500 đồng trên ngày, sách tham khảo 1.000 đồng trên ngày, sách khác 1.500 đồng trên ngày. Sách sách, thu kinh phí đóng sách. Cắt xén tài liệu, tước quyền sử dụng thư viện thời hạn 1 năm, nộp phạt gấp 3 đến 10 lần tùy mức độ nghiêm trọng. Viết vẽ bẩn vào sách, thu thẻ. Mất nhãn mã số, mã vạch, 5.000 đồng trên một nhãn. Làm mất sách, mua mới nếu có, cộng 10.000 đồng xử lý nghiệp vụ photo nếu không có à, cộng 20.000 đồng xử lý nghiệp vụ cộng bản gốc các trường hợp khác gặp quản lý thư viện 3.2 trường hợp vi phạm nội quy nghiêm trọng giả mạo chữ ký sử dụng thẻ của người khác cho người khác mượn thẻ lấy sách của thư viện thu thẻ từ 6 tháng trở lên. Tùy theo mức độ nghiêm trọng, trung tâm sẽ thông báo trường hợp đó cho lớp và trường xem xét kỷ luật. hai 25 mã thời gian phục vụ Thư viện phục vụ các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy. Thời gian cụ thể là sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Ngày tháng năm, cán bộ phụ trách thư viện ký và ghi rõ họ tên. Hoặc chúng ta có thể tham khảo một văn bản thông tin về nội quy lớp học. Chúng ta ghi tên trường, quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm. Nội quy lớp học gồm các nội dung như một Kính trọng người lớn, lễ phép với thầy cô giáo, hòa nhã với bạn bè, không đánh nhau gây mất đoàn kết trong lớp học, không nói tục chửi bậy. Đi học đúng giờ, có mặt ở trường trước 15 phút khi buổi học bắt đầu. Nghỉ học phải có lý do, phải có giấy xin phép được phụ huynh ký xác nhận. Đến lớp học, phải học bài và làm bài tập đầy đủ, phải có đủ đồ dùng học tập, đầu tóc, quần áo gọn gàng, nghiêm túc, mặc đồng phục theo đúng quy định của nhà trường, giữ gìn vệ sinh chung của lớp, của trường, không xả rác, vứt rác bừa bãi, có ý thức giữ gìn, bảo vệ của công. 4. Học sinh có mặt trong lớp sau khi kết thúc hiệu lệnh báo hiệu bắt đầu tiết học. Trường hợp lớp chưa có giáo viên thì phải giữ trật tự, lớp trưởng hoặc bí thư lên báo cáo với ban giám hiệu. 5. Trong lớp trật tự chú ý nghe giảng, có ý thức tham gia xây dựng bài, không được nói chuyện riêng, làm việc riêng trong lớp, chỉ được phát biểu hoặc trình bày ý kiến khi được giáo viên cho phép. 6. Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể. 7. Tất cả học sinh phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các điều trong nội quy học sinh. Nếu vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định xử lý học sinh vi phạm của trường. Đấy là à, giản ý. Bây giờ chúng ta sẽ viết bài viết phòng giáo dục và đào tạo của huyện nào thì ghi ra tên trường Tiêu ngữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, nội quy lớp học. Chúng ta viết tất cả 7 điều mà chúng ta vừa đọc ở trong cái phần à, lập dàn ý và Sau khi xong thì phải có ngày tháng năm hiệu trưởng ký tên đóng dấu vào đấy. Viết xong thì chúng ta phải chỉnh sửa hoàn thiện. Đọc lại bài và chỉnh sửa theo hai cấp độ, ý lớn và chi tiết. Giả soát lại xem các ý trong giản ý đã được triển khai thành các đoạn văn sáng rõ và mạch lạc chưa. Nếu chưa hợp lý thì cần sắp xếp lại các ý, bổ sung những phân tích cụ thể đối với các chi tiết, hình ảnh, sự việc trong chuyện, tránh tình trạng nêu những nhận định chung chung, thiếu chứng cứ về nhân vật. Kiểm tra những ý phân tích về mối quan hệ giữa chủ đề chuyện với hệ thống nhân vật, lược bớt những câu, đoạn phân tích không dẫn tới việc hiểu thấu đáo về chủ đề. Kiểm tra tính logic giữa các câu, đoạn, bổ sung bằng các phương tiện liên kết phù hợp. Giả soát phát hiện các lỗi chính tả,